Hello, xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi livestream hôm nay ạ. À. à, với cái chủ đề đó là gì ạ? Với cái thanh khoản giảm và xu hướng thị trường chung VN Index đang trong xu hướng giảm như thế này thì chúng ta có nên đầu tư chứng khoán phái sinh hay không ạ? À? Hello, xin chào anh chị em và tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi livestream hôm nay ạ. À. À, chúng ta sẽ à, muốn bao nhiêu anh chị em đang đang đầu tư hoặc là đã muốn đầu tư chứng khoán phái sinh thì có thể comment số 1 ở phần ô chat để trong video hôm nay Dũng sẽ uh, hướng dẫn chúng ta có nên đầu tư phái sinh hay là nên đứng ngoài hoặc là trong trường hợp thì chúng ta đầu tư phái sinh thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện gì thay vì chúng ta lại gì ạ à, tham gia thị trường với cái việc mà ở ngoài kia họ hô họ nói thị trường tốt lắm đầu tư phái sinh tốt lắm mua đi và chúng ta cũng nhìn thấy là những cái tài khoản lợi nhuận tăng rất là cao khiến chúng ta gì ạ à, đang bị thua lỗ về cổ phiếu và chúng ta muốn chuyển sang đầu tư phái sinh à, hôm qua thì à, Dũng có nhận được một cú điện thoại từ một à, à, chị học viên và chị có chia sẻ là trước đây chị đầu tư phái sinh và trong cái thời gian chị đầu tư phái sinh đó thì chị cũng gặp rất nhiều cái rủi ro và thậm chí là chị mất một khoản tiền khá lớn à, nguyên nhân đầu tiên chị nói rằng là chị nghe nghe cái cái gì ạ à? cái chia sẻ của người khác gọi là lời khuyên người khác à, tiếp theo thì à, thời gian vừa rồi ấy, thì à, trong quá trình chị học chị tham gia vào à, cái hệ thống của Dũng thì chị đạt được uh, hơn 800 triệu tức là đầu tư khoảng 2 tỷ cơ chế này cũng mới nên ờ, được hơn 800 triệu nhưng đến bây giờ thì ờ, toàn bộ cái lợi nhuận đó gần như bây giờ bay hết và thậm chí là âm lại tài khoản mất khoảng tương tự như vậy vậy điều gì đang diễn ra câu hỏi đặt ra là dũng có hỏi ý chị ý chị bảo là gì ạ à, tại sao tất cả những cái chia sẻ của dũng trong thời gian vừa qua chị không áp dụng cái nguyên tắc đó vào chứ có nói rằng là không biết hiểu nguyên nhân thì sao chị cứ mua theo một cái gì đó mà chị tức là chị phá hết toàn bộ cái nguyên tắc của mình và tiếp tục đầu tư và dẫn đến là cái kết quả nó không mong muốn cái đời lời đầu tiên mà khi mà Dũng chia sẻ bây câu hỏi là nếu bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi nhá cái này có thể là đây Dũng chia sẻ câu chuyện này à, có thể là đây là một cái người học người chị học viên của Dũng nhưng có thể nó dành cho tất cả những anh chị em đang có mặt ở đây vậy điều đầu tiên nếu trong trường hợp chúng ta đầu tư mà chúng ta đang bị gì ạ thua lỗ hoặc là chúng ta đang bị áp lực thì chúng ta làm gì ạ nếu chúng ta đầu tư chúng ta đang bị áp lực chúng ta bị thua lỗ thì vậy cái tâm lý chúng ta đúng không những cái tâm lý chúng ta cái áp lực chúng ta mọi cái hành vi chúng ta đang gọi là gì ạ hoảng loạn vậy nếu cái hành vi tâm lý đang hoảng loạn thì quyết định sang đầu tư một lĩnh vực khác thì có thành công hay không ạ? À? Nhà mình có thể chia sẻ, có thể comment nữa, đúng không ạ? Chúng ta cùng tương tác ạ. Ở trong buổi sáng hôm nay thì mong mong rằng là anh chị em nếu mà chúng ta đang có mặt ở đây thì ờ, hãy cho Dũng một like, hãy cho Dũng một like và giúp Dũng, giúp Dũng là chia sẻ video này. Nếu anh chị em nào đang ở trên YouTube thì ờ, có thể chia sẻ hoặc là uh, cho Dũng một cái comment ở phần uh, bên dưới cái cái uh, phần uh, ở phần dưới cái youtube đó hoặc là anh chị em là đang ở trên ờ, fanpage thì có thể ờ, chia sẻ cho Dũng cái video này bởi vì nếu uh, trong thời gian vừa qua nếu chúng ta thấy là chúng ta giúp cho một ai đó những người bạn chúng ta nghe được những video mà Dũng chia sẻ thì Dũng tin rằng là chúng ta đã giúp cho rất nhiều người không phải mất tiền giúp cho rất nhiều anh chị em là những người bạn chúng ta những người mà nghe được những video mà Dũng chia sẻ họ không phải mất tiền chúng ta thấy là trên thị trường cách đây khoảng độ ba bốn tháng chúng ta thấy nhiều nhà đầu tư thành công nhiều nhà đầu tư là rất thành công nhưng tuy nhiên thì rõ ràng chỉ trong thời gian rất là ngắn khoảng hơn một tháng trở lại đây thì điều gì đang diễn ra phần lớn cái lợi nhuận của họ phần lớn kết quả kinh doanh của họ phần lớn những cái mà thành tựu của họ có thể rất là lớn nhưng cuối cùng thì à, đến thời điểm này nó không được như ý muốn thế thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là nếu tâm lý chúng ta đang ở trạng thái tích không tích cực ờ, gọi là tiêu cực hoảng loạn đúng không sợ hãi thì đầu tư vào lĩnh vực gì đầu tư vào lúc nào mà chúng ta đang ở trong trạng thái đó đều dẫn đến thất bại đều dẫn đến thất bại đấy là cái điều đầu tiên có thể chúng ta thấy rằng là đầu tư vào thời điểm đó là dẫn đến thất bại chứ không cần nói rằng là có nên đầu tư hay không vậy nếu chúng ta đang ở trong trạng thái đấy thì chúng ta có nên chuyển sang vay sinh không ạ hello anh chị em nếu anh anh chị em nghĩ là nếu chúng ta không thì comment số 0 nếu anh nghĩ là một thì comment số 1 sẽ là chúng ta đang như thế nào vậy điều đầu tiên chúng ta cần phải biết trạng thái tâm lý cảm xúc và gì ạ à? cái ngôn ngữ cơ thể nó đang ở đâu chúng ta đang cảm giác là gì ạ à? bình an hay đang cảm giác là tiêu cực lo lắng sợ hãi vậy nếu chúng ta đang ở trạng thái như vậy mà chúng ta lại nghe một ai đó đi đầu tư phái sinh thì cái điều này 99% là gì ạ à? thua lỗ 99% là thua lỗ đấy là cái điều đầu tiên để các bạn thấy rằng là chúng ta có thể quay trở lại xem là mình đang ở trạng thái nào cái điều đầu tiên Dũng không biết rằng là chúng ta đang nắm giữ hay đang lo lắng đang mệt mỏi đang gì ạ gì ạ có những vấn đề về cảm xúc nhưng đã ở trong trạng thái cảm xúc lo lắng bất an thì đầu tư cái gì cũng thua lỗ nên ở đây chúng ta thấy là cái thua lỗ nó đến từ gì ạ cái tư duy ở trong cái tâm lý chúng ta cái tư duy tiêu cực đúng không những cái dấu ấn tiêu cực thì về cơ bản tư duy như vậy là thất bại nên không cần phải nói điều gì nữa nên Dũng có một lời khuyên dành cho anh chị em nếu bây giờ chúng ta muốn gỡ không ạ à? gỡ lại cái số tiền đã mất gỡ lại những cái gì mà chúng ta mong muốn rằng là lấy lại được khi mà chúng ta đầu tư cơ sở không thành công nên ở đây chúng ta thấy là đang lo lắng đang sợ hãi và đi đầu tư là mất tiền cái điều thứ hai chúng ta thấy là vậy phái sinh và cơ sở thì cái nào khó hơn nếu chúng ta đầu tư phái sinh và cơ sở thì rõ ràng là phái sinh nếu cơ sở đầu tư gì ạ à, mà chúng ta thấy là để thành công đó là thành công là 10 thì nếu mà cơ sở chúng ta cần phải năng lực cần phải rất nhiều yếu tố thì nó là gì ạ à? để thành công có thể nó là rất là gì ạ à? đã khó rồi nhưng phái sinh thì nó khó gì ạ à? khó gấp ngàn lần chứ không phải là giống như cơ sở bởi vì nó biến động rất là lớn cái thứ hai là gì ạ nó có thể quét sạch chúng ta trong thời gian ngắn có thể cháy tài khoản bất cứ lúc nào cơ sở thì có thể là khả năng cháy tài khoản nó cần mất thời gian nhưng phái sinh mà cháy tài khoản trong thời gian rất ngắn nên phần lớn những anh chị em khi mà tham gia vào thị trường á và đặc biệt là gỡ thì đa phần là cháy tài khoản cháy tài khoản tức là tài khoản không còn gì cả nó thực tế nó chỉ còn một hợp đồng tức là khi mà phái sinh gì ạ à, phái sinh tức là cái hợp đồng đó không giao dịch được nữa nhưng một số anh chị em đang đầu tư ở ở bên PVS á, là nó cho vào một cái hợp tác đầu tư gọi là đòn bẩy thì rất nhiều người bị cháy tài khoản và trong cái câu chuyện này Dũng muốn chia sẻ anh chị em là vừa rồi thì Dũng có một video nào đó Dũng nói rằng là thời gian tới bắt đầu các đội nhóm bắt đầu các gì ạ à? đội nhóm này bắt đầu rất nhiều nơi nào đó họ nói với chúng ta là nên đầu tư phái sinh họ khoe chúng ta lợi nhuận họ khoe chúng ta thành tựu họ khoe chúng ta rất nhiều thứ và dần dần rất nhiều người chuyển sang đầu tư phái sinh nên chúng ta vừa lỗ ở đầu tư cơ sở rồi chúng ta lại chuyển sang đầu tư phái sinh nên chúng ta bị lỗ lại rất là nặng nữa Bao anh chị em đã trải qua trạng thái này rồi hoặc biết trạng thái này rồi thì comment trong số 4 được không ạ để chúng ta nhận ra cái điều này đầu tiên Dũng nói lý do để chúng anh chị em có thể biết được lý do thứ nhất là gì ạ chúng ta đang ở trong trạng thái thua lỗ lo lắng sợ hãi và chúng ta đầu tư phái sinh là chúng ta khả năng bị ăn đòn nó rất là cao lý do thứ hai là gì ạ lý do thứ hai là phần lớn mọi người á thì khi mà thấy các bộ nhóm ngoài kia họ nói rằng là phái sinh tốt lắm phái sinh là ngon lắm phái sinh là tuyệt vời lắm và họ bắt đầu hô chúng ta bản thân á, đây là một cái điều là bản thân họ cũng đầu tư thua lỗ chứ không phải là gì ạ họ thắng chúng ta bản thân họ cũng đầu tư thua lỗ nên chính vì vậy thì họ sẽ không đầu tư và họ vào họ hô chúng ta mua bán theo cái gì ạ à, cái gì họ nghĩ nên lúc nó lên lúc nó xuống nhưng thực tế để đưa ra quyết định trong đầu tư phái sinh nó rất là nhanh và thứ hai nữa là gì ạ từ cái việc mà đưa ra lệnh đến cái việc mà gì ạ chốt lệnh hay cái việc đặt lệnh thì rõ ràng là nó đã biến động rất là lớn rồi nên thực tế là từ cái việc mà đưa ra quyết định đến cái việc mà hành động nó đã là một cái biên độ rất là lớn rồi và đây cũng là cái một cái lý do khiến chúng ta thất bại là lần thứ hai cái lý do thất bại thứ ba nữa là gì ạ chúng ta không có kiến thức nên chúng ta cũng chẳng biết thế nào là rủi ro cũng chẳng biết là cái xu hướng của cổ phái sinh nó như nào bởi vì có một hôm nào đó chúng ta có thể kiếm được gì ạ đến mấy trăm phần trăm tức là nếu chúng ta bỏ ra một tỷ thì có thể trong một uh, phiên giao dịch chúng ta có thể kiếm được khoảng độ tương đương với một tỷ đồng nếu mà đầu tư ở bên gì ạ à? bên PVS tức là chúng ta có một cái đoạn đòn bẩy margin rất lớn nên chúng ta thấy là sử dụng như đấy nhưng cũng có thể chúng ta mất rất là nhanh bởi vì nó cuốn hút và nó lôi chúng ta và khi mà nó hiện lôi chúng ta thì cái điều đầu tiên là chúng ta bị căng cứng không biết là bao nhiêu anh chị em đã bị căng cứng không đưa ra được quyết định trong đầu tư không ạ nếu anh chị em đã từng như vậy và đã bị như vậy thì có thể comment số 1 ạ à. tức là chúng ta bị căng cứng khi mà đưa ra quyết định căng cứng đến nỗi là gì ạ không thể đưa ra quyết định được đấy là cái mà trong phái sinh nó dính trong đầu tư chứng khoán khi thị trường giảm dốc và có thể chúng ta thấy là chúng ta đã bị căng cứng rồi không bán được cổ phiếu rồi còn đầu tư đầu tư phái sinh thì cái này nó còn cao hơn rất nhiều nên chính vì vậy vậy nó cao hơn rất nhiều như vậy thì điều gì diễn ra chúng ta không thể đưa ra quyết định được nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng tâm lý trong đầu tư phái sinh nó lớn hơn rất nhiều so với đầu tư cơ sở và đây là cái bài học mà để anh chị em có thể thấy rằng là uh, rõ ràng là câu chuyện ở đây nó không giống như những gì chúng ta thấy Dũng nói cái điều này để cho anh chị em biết rằng là tới đây Dũng sẽ chia sẻ chúng ta những cái kiến thức về đầu tư phái sinh để chúng ta hiểu và chúng ta có thể biết thôi ạ. Còn để đầu tư thì Dũng khuyến nghị là nếu có đầu tư thì một hai hợp đồng thôi để biết để hiểu chứ còn nếu mà đầu tư theo kiểu như vậy bây giờ hợp đồng phái sinh đang mở ra rất là nhiều đang mở rất rất nhiều lòng tham chúng ta đang rất là lớn nên về cơ bản thì những người mà chúng ta gọi là hô hào trong đầu tư phái sinh ấy, đến khoảng 90% đến 98% là họ không đầu tư nha các bạn nhá 98% là không đầu tư họ chỉ cho chúng ta đầu tư rồi bởi vì lý do là sao ạ phí ở trong phái sinh rất là cao phí giao dịch rất là cao và thứ hai là chúng ta có rất nhiều khoản phí nên nếu mà đầu tư sai ngoài cái vấn đề bị lỗ thì phí nó cao nó khiến chúng ta có thể à, mất hết tài sản rất là nhanh nên đầu tiên trong cái đầu tiên chúng ta cần phải gì ạ có một cái tư duy đúng đó là chúng ta cần phải nâng cấp cái năng lực của mình lên tư duy đúng là gì ạ không nghe theo bất cứ ai cả không nghe theo bất cứ ai cả đấy là gì ạ tất cả những cái chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo đấy là cái tư duy đầu tiên tư duy thứ hai là chúng ta cũng trở thành đầu tư phái sinh thành công nếu chúng ta được học nếu chúng ta được gì ạ có chiến lược hiệu quả chứ không phải đầu tư phái sinh không thể thành công được nếu có chiến lược hiệu quả và đầu tư từ nhỏ đến lớn một hai hợp đồng khi nào hiệu quả khi nào thành công rồi chúng ta mới gì à, ạ, nâng cao hơn thay vì chúng ta gì ạ, năng lực còn thấp nhưng rõ ràng là chúng ta lại đầu tư phái sinh với số tiền rất lớn và không phải thời điểm này rất nhiều năm đặc biệt những cái chu kỳ rất lớn Dũng thấy rằng là nhiều anh chị em đã gì ạ, phá sản bằng thậm chí là không phải mất một hai tỷ đâu ạ mất thằng 10 tỷ 20 tỷ trong đầu tư phái sinh ạ à. tức là rất nhiều người mất đến 20 tỷ trong đầu tư phái sinh rồi và những người này họ gì ạ à? họ đến họ, họ rất là thất vọng và thậm chí là họ nghĩ đến những cái gì ạ à? những cái tâm lý rất là hoảng loạn lo lắng sợ hãi và đó chính là lý do Dũng lại đưa ra cái điều này Dũng biết rằng là cái video của Dũng chia sẻ thì nó rất là kém rất là kém rất nhiều anh chị em nhưng tuy nhiên thì gì ạ à? chúng ta hãy giúp cho những người bạn chúng ta hãy giúp cho những người bạn chúng ta biết được những video này để họ hiểu họ nắm được tư duy tại sao bây giờ chúng ta sẽ gì ạ quay trở lại vậy đầu tư phái sinh nó khó hay là dễ thực tế thì chẳng có gì nó khó cả quan trọng là chúng ta hiểu về chiến lược quản trị cảm xúc và hiểu được cái xu hướng của nó vậy đầu tiên chúng ta nói rằng là xu hướng của phái sinh nó đang đi xuống tuy nhiên thì không phải là cứ đi xuống là chúng ta đầu tư đúng không ạ nếu chúng ta quay trở lại câu chuyện ở đây đây là cái biểu đồ chứng khoán phái sinh ạ nếu chúng ta đang quay trở lại ở trên cái vùng đỉnh này chúng ta nhìn ạ rõ ràng là trên một cái xu hướng giảm như này thì nếu anh chị em là đầu tư phái sinh là 1.550 và để cho nó hết một chu kỳ này thì cái tỷ lệ lợi nhuận tỷ lệ thành công của chúng ta rất là cao chúng ta sẽ đạt được rất nhiều thứ trong đoạn này tuy nhiên chúng ta biết là mỗi một phiên giảm như này và đến phiên giảm như này thì có thể có những người kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng có thể có những người có thể mất rất nhiều lợi nhuận ở đây chúng ta xem là vậy tất cả cái điều này có sự chi phối của tổ chức hay không theo các bạn là phái sinh có sự chi phối của các tổ chức hay không cái điều này là có điều này có và đây chính là bí mật quan trọng bí mật quan trọng để cho các bạn biết rằng là tổ chức vậy tổ chức thì họ có nhiều hợp đồng hay không họ cũng giống như đầu tư chứng khoán họ có rất nhiều tiền và gì ạ vậy nếu họ có nhiều tiền thì họ làm gì nhiều tiền họ làm gì họ có thể quét bên nọ quét bên kia tức là mua hoặc bán với số lượng lớn phần lớn những cái hợp đồng phần lớn những cái gì ạ à? cái chúng ta là hợp đồng tài khoản của chúng ta với số tiền ít thì chỉ cần gì ạ à? quét qua quét lại một vài nhịp thì phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân có thể mất toàn bộ tiền hoặc là chốt tức là chúng ta gọi là đóng lệnh nên những cái gì à? chúng ta gọi là giao dịch trong khung thời gian ngắn 5 phút hoặc là 15 phút thì thường là gì ạ à? chúng ta sẽ bị chi phối bởi vì các dòng tiền lớn bị cuốn vào thì trước khi chúng ta đầu tư vay sinh thì chúng ta cần phải nhớ rằng là vậy xu hướng gì ạ xu hướng này nó đang ở đâu về cơ bản thì chúng ta rất là chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng này sau khi chúng ta nắm rõ được xu hướng này rồi chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi xu hướng giờ tại vì xu hướng giờ là một trong yếu tố quan trọng ví dụ à, khi mà cái quá trình mà phía trên này bị gãy cây thì vậy nếu mà anh chị em học về VSA quá trình gãy kênh này gãy kênh này chúng ta gọi là SOW mới ạ à. SOW 6 tức là bị gãy cái vùng hỗ trợ sau khi cổ phiếu vùng gãy hỗ trợ thì phần lớn nó gì ạ à, nếu các bạn biết rằng là sau khi gãy vùng hỗ trợ thì phần lớn nó sẽ có hồi với khối lượng thấp hơn với khối lượng bắt đầu giảm dần vậy khi mà hồi khối lượng giảm dần bao nhiêu bạn biết điều này có phải comment số 1 đúng không ạ tức là gãy thì kiểu gì động hồi đấy là cái điều đầu tiên và sau khi hồi mà nó tiếp tục gãy thì nó sẽ còn gãy mạnh và đây chính là lý do chúng ta cần phải biết được xu hướng tổng thể của cái này chứ không phải là chúng ta gì ạ nếu chúng ta không nắm rõ được cái xu hướng tổng thể này chúng ta giao dịch theo cái khung nhỏ hơn 30 phút hoặc là 15 phút là chúng ta mất phương hướng nếu chúng ta giao dịch theo cái nhỏ như này và chúng ta không nhìn thấy cái xu hướng tổng thể này thì chúng ta mất phương hướng vậy nếu chúng ta mất phương hướng thì cái việc mà gì ạ à? giao dịch những cái lệnh quét lên cách xuống quét là gì ạ tức là họ gì ạ quét cho toàn bộ những nếu trong trường hợp họ đánh xu hướng giảm nếu trong trường hợp xu hướng giảm đang diễn ra thì họ quét tức là quét lên tức là họ long họ mua để những ai đang long đang sọt ở xuống giảm phải đóng lệnh bởi vì lỗ rất là nặng nhưng sau khi họ quét xong thì phần lớn những hợp đồng long à hợp đồng sọt sẽ gì ạ à, những lần mà bán khống á, chúng ta gọi là sọt hay là bán khống á, gì ạ à, họ đã đóng rồi thì lúc đó họ đưa ra cái lệnh sọt đó là cái xu hướng gì ạ à, xu hướng họ bán theo đúng cái xu hướng mà họ họ họ là tích sọt bao nhiêu anh chị em hiểu thế nào là tích sọt tức là họ thế thì ở đây chúng ta thấy là những khái niệm như vậy thì phần lớn là chúng ta không hiểu được phần lớn chúng ta cũng chưa bao giờ nghe cái điều này nên chính vì vậy mà chúng ta lại đi đầu tư phái sinh nên nó cũng bị thua lỗ là lần nữa và đây là một cái cái cái rất đơn giản đấy ạ đây là một cái gì ạ đây là cái đỉnh trong quá trình kéo lên đỉnh cái đỉnh lên cái đỉnh này bởi bởi vì cái việc này là cái việc bị gãy kênh thì thường họ kéo lên để họ gì ạ kéo lên để họ sọt được nhiều hơn giống như là kéo lên để mua được nhiều cổ phiếu hơn nhưng ở đây là kéo lên để sọt nhiều hơn vậy trong quá trình sọt thế này thì thỉnh thoảng thì cũng có nhiều người sọt theo nên họ tiếp tục kéo lên để đóng toàn bộ cái hợp đồng những nhà đầu tư đang sọt nên lại rất nhiều nhà đầu tư bị bị à, bị phải gì đóng hợp đóng hợp đồng ở đây bị lộ lỗ tiếp và sau đó họ lại rũ sau đó họ kéo lên và thời điểm này họ kéo lên rất mạnh nhưng thực tế là những cái hợp đồng sọt nó đang diễn ra rất là nhiều nên khối lượng gia tăng rất là lớn khi khối lượng gia tăng rất là lớn thì xu hướng giảm sẽ diễn ra những phần lớn các nhà đầu tư phái sinh mới họ không biết điều này nên họ bị gì à, các nhà đầu tư lớn big boy nuốt chửng ba anh chị em hiểu được điều này có thể comment số 5 đúng không ạ Dũng đây là một phần Dũng tin chắc là nó khó với phần đông chúng ta bởi vì đây là những kiến thức VSA đây là kiến thức VSA mà nó lại trong xuống giảm thì trong cái video này Dũng chỉ chia sẻ chúng ta một phần và Dũng video tiếp theo Dũng sẽ gì ạ? chia sẻ kỹ hơn về điều này kỹ hơn điều này để anh chị em biết được chứ thay vì chúng ta thấy là vừa sót vừa sọt xong gì ạ à, thì nó lại lên và chúng ta bị đóng ở đầu đầu nên ở đây cái khung thời gian lớn chúng ta phải xua em khung thời gian ngày trước để xem tổng thể nó đang ở đâu sau đó chúng ta mới đưa vào khung thời gian nhỏ một giờ và chúng ta sẽ giao dịch đưa tựa giao dịch tham gia lệnh khi mà chúng ta dùng thời gian ngắn 5 phút chứ không phải là chúng ta dùng thời gian 5 phút để vừa long vừa sọt nên cuối cùng chúng ta gì ạ mất hết và đấy chính là phần lớn 98% nhà đầu tư phái sinh sau một thời gian cũng cháy tài khoản đấy là câu chuyện thực tế cả nhà nhá 98% chứ không phải là 95% đâu ạ nên cái câu chuyện đây là không có kiến thức lại tiếp tục đang thua lỗ chứng khoán cơ sở lại chuyển sang phái sinh và không có kiến thức nghe ngóng một ai đó nói thì đây là gì ạ lại tiếp tục Dũng không muốn nói tiêu cực đâu ạ Dũng muốn nói đây là chúng ta học bài học để chúng ta nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải có kiến thức nhưng quan trọng kiến thức thôi là chưa đủ quan trọng chúng ta cần phải quản trị cảm xúc vậy quản trị cảm xúc như thế nào thì rõ ràng là cái khóa học bí mật đầu tư chứng khoán là khóa học gì ạ à? quan trọng không biết bao nhiêu các bạn đã học cái khóa học đầu tư bí mật đầu tư chứng khoán của Dũng ở cách đây khoảng một tháng khoảng một tháng gì đó nếu các bạn đã học rồi comment số 1 cái thì Dũng cái đầu tiên trong cái đầu tiên đó là chúng ta phải nhận ra cái gì ạ nhận ra đây là khóa học miễn phí chứ phải nhận ra những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta ở đấy để chúng ta gì ạ khi chúng ta nhận ra thì chúng ta gì ạ à? gì ạ với quản trị được nó nhưng nếu chúng ta không nhận ra cái cảm xúc đó chúng ta gọi là cứ tiêu cực thì không bao giờ quản trị được nó đâu ạ không thể quản trị cái cảm xúc chúng ta nếu chúng ta không nhận ra nó đấy thế là cái quan trọng sau đó chúng vì chúng ta nhận ra cảm xúc đó thì chúng ta mới tin là chúng ta có thể trở thành nhà đầu tư chứng khoán phái sinh thì lúc đó tất cả các nguồn lực tất cả những kiến thức gì ạ à, chúng ta mới đưa vào được nên chỗ đây là nếu chúng ta thường là chúng ta đi tìm kiến thức trước chúng ta đi tìm ngọn trước những cái ngọn đấy mà bên trong chúng ta không quản trị cảm xúc được thì kiến thức nó không mang lại giá trị cho chúng ta ở đấy là cái điều đầu tiên các bạn có thể thấy được nhưng tuy nhiên thì à, hôm nay Dũng chỉ sơ lược là đầu tư phái sinh để chúng ta sẽ quay trở lại tại vì hôm nay là bản tin thị trường thì các bạn nên lưu ý cho Dũng là cái cảm xúc để quản trị cảm xúc thì chúng ta phải nhận ra nó và muốn nhận ra nó thì chúng ta phải quay về quá khứ là lý do chúng ta bị cảm xúc như thế nào nguyên nhân nó đến từ đâu và chúng ta nhận ra nó thì cái điều này nó mới quan trọng chứ còn bây giờ cứ nói là kỷ luật này quản trị cảm xúc nhưng thực tế chúng ta chả biết kỷ luật là cái gì đâu không nhận ra không đo lường kỷ luật được hay cảm xúc chúng ta cũng không đo lường không hiểu thế nào là cảm xúc và chúng ta cứ nói là quản trị cảm xúc đấy là những điều mà ai đó người ta dạy cho chúng ta toàn những điều chúng ta gọi là viển vông ạ nếu chúng ta không hiểu điều này bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vậy câu chuyện ở đây cái phần module này Dũng muốn nói anh chị em là đầu sư phái sinh nó không dành cho tất cả chúng ta nó không dành cho tất cả mọi người bởi vì cái, cái mà chúng ta đầu tư cơ sở không thành công rồi phái sinh nó khó hàng trăm lần mà chúng ta cơ sở không thành công thì phái sinh không thành công được cái thứ hai là nghe theo các bộ nhóm thì mất kép mất về lỗ cộng với mất về phí và giao dịch rất là nhiều à, giao dịch nhiều mất phí nhiều phí giao dịch phái sinh nó cao lắm cái thứ hai là gì ạ lỗ lại lỗ lỗ kép và thứ, ba nữa là nếu sử dụng đòn bẩy thì nó sẽ lỗ rất là nhanh nên ở đây chúng ta là kiểu gì thì cũng mất tiền nên là nếu có cơ sở thì à, tạm thời là dừng ở lúc này lý do vì sao bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cơ sở hello chúng ta sẽ quay trở lại cơ sở tại vì phái sinh Dũng sẽ làm cái mảng riêng để anh chị em có thể nắm rõ được nhưng về cơ bản thì anh chị em sẽ thấy là uh, rõ ràng Dũng đưa ra những cái này để nếu anh chị em nào đầu tư chân chính anh chị em nào đầu tư mà thực sự mà hiểu về những cái gì Dũng chia sẻ ở đây thì chúng tôi biết rằng là đầu tư phái sinh nó phải có chiến lược nó phải quản trị cảm xúc và tất cả cái điều này Dũng sẽ tiếp tục gửi cho chúng ta những video tiếp theo để chúng ta học để chúng ta xem là đầu tư phái sinh nó có phải may mắn hay không hay là chúng ta quản trị cảm xúc hoặc là chúng ta biết trước được cái xu hướng của nó như nào giúp chúng ta gì ạ à, đầu tư hiệu quả hơn với một cái khoản đầu tư ít thôi ạ à, một hai hợp đồng đúng không ạ nếu anh chị em đồng ý thì comment số 3 đúng không ạ tức chúng ta chỉ đầu tư một hai hợp đồng để chúng ta học chúng ta trải nghiệm chúng ta gì ạ à, theo dõi thay vì và chúng ta tự đưa ra quyết định tự đưa ra quyết định chứ không phải là gì ạ à, cho người khác đưa ra quyết định chúng ta bởi vì khi chúng ta đưa ra quyết định Dũng sẽ dạy chúng ta cách quản trị rủi ro nên chúng ta đưa ra quyết định dạy là cách quản trị rủi ro trong phái sinh Dũng không đào tạo về phái sinh bởi vì đào tạo mà gì ạ à? nó số lượng thành công rất là ít số lượng thành công rất là ít mà lại gì ạ à? đưa cho chúng ta bảo hứa chúng ta thành chiến thắng bởi vì cái quan trọng nó không phải là kiến thức mà quan trọng là chúng ta quản trị cảm xúc mà khi mà chúng ta không thành công thì chúng ta lại gì ạ à? có những lợi cái FOMO dẫn đến là rất là nguy hiểm nên ở đây chúng ta sẽ đầu tư 2 đến 3 hợp đồng thôi nhỏ thôi và Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta làm cái điều này nó đúng nó sai thì các bạn cũng phải cần phải biết rằng là quản trị cảm xúc là do các bạn thôi còn là vì trong đầu tư phái sinh nó có thể đúng và sai nhưng cách mà chúng ta gì ạ à, quản trị rủi ro cách chúng ta đi theo đúng xu hướng thì cái đấy mới là quan trọng ok thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện câu chuyện chúng ta câu chuyện của big boy big boy đầu tiên chúng ta sẽ nói về những cái câu chuyện của Big Boy như này đây là cổ phiếu DG Dũng sẽ nói cho các bạn các bí mật của D của DG đây là Big Boy họ làm gì thực tế thì những cổ phiếu này họ đã được tích lũy ở đây rất là nhiều rồi và trong quá trình tích lũy ở đây thì ờ, thường cổ phiếu nào nó cũng đưa ra được hai chu kỳ lớn chu kỳ đầu tiên là chu kỳ gì ạ sau khi một chu kỳ này thì chu kỳ tiếp theo là một chu kỳ lớn để làm sao biết là cổ phiếu này đang tích lũy hay phân phối thì đây là quá trình tích lũy nếu khối lượng lớn và đây cũng là một quá trình phân phối chúng ta gọi là quá trình phân phối ngắn hạn ở đây các bạn là một số trường hợp thì Dũng có nói ở đây là phân phối để các bạn có thể thoát ra nhưng khi mà cổ phiếu phân phối thì nó sẽ có quá trình tích lũy lại nếu bạn nào có hiểu cái trình tích lũy lại là quá trình mà thu gom cổ phiếu nhỏ khối lượng nhỏ khối lượng nhỏ dần khi mà chúng ta có một điểm chúng ta gọi là mua đầu tiên vậy quá trình phân phối này là quá trình quét có thể quá trình quét từ bên phải sang bên trái tức là à, từ mua tức là tức là tự mình mua tức là tự quét do chính bản thân mình tức là mình tự vừa mua vừa bán để tạo ra cái thanh khoản khiến cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể bán ra cũng có thể là gì ạ họ bán ra thật nên tại thời điểm này chúng ta không biết được họ bán ra thực tế hay là họ mua thực tế chỉ khi mà quá trình rũ bỏ rũ bỏ đến cái vùng đáy tức là cái vùng hỗ trợ ở phần dưới nếu khối lượng nhỏ dần thì đây cho chúng ta biết rằng là đây là quá trình tái tích lũy bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 8 được không ạ tại vì <clears throat> giai đoạn đầu của quá trình phân phối quá trình tái tích lũy là quá trình phân phối giai đoạn đầu của quá trình phân phối đó là phân phối nhưng để chúng ta biết rằng nó phân phối hay không hay là tái tích lũy nên khi mà nghe cái video chúng ta cần phải gì ạ hiểu rõ được bản chất đó là gì tại vì chúng ta nghe một đoạn sau đó chúng ta đi kết luận cả một đoạn khác chúng ta sẽ không tìm ra đâu <clears throat> bản thân là gì ạ vậy các nhà tạo lập các big boy để cho một cổ phiếu đi lên họ bỏ ra rất nhiều tiền để kéo một cổ phiếu đi lên này Dũng nhớ nói các bạn là họ bỏ ra rất nhiều tiền chẳng hạn chúng ta nhớ là FLC để kéo cổ phiếu FLC đi lên họ phải bỏ ra rất nhiều tiền mục đích của bỏ ra rất nhiều tiền để gom cổ phiếu <clears throat> gom cổ phiếu ở giai đoạn đầu gom hết cổ phiếu ở giai đoạn đầu khi gom được hết cổ phiếu giai đoạn đầu thì cổ phiếu này bắt đầu khan hiếm và họ là cái người độc quyền cổ phiếu này đúng không ạ và anh chị em hiểu rõ điều này có thể comment đúng không comment số 5 đúng không ạ tức là họ phải gom được nhiều cổ phiếu một cách nhiều nhất có thể và cũng họ cũng biết rằng là đây thời điểm cơ hội xu hướng trong thời gian tới là rất là tốt bởi vì các cổ phiếu blue chip đã gì ạ à, tạo đỉnh và sẽ có dòng tiền lớn họ gì ạ à, dòng tiền lớn họ bán ra để đi tìm một cổ phiếu nào đó. Vậy đây là bài toán quan trọng nhất với chúng ta. Vậy khi họ gom được toàn bộ ở đây rồi thì điều đầu tiên họ muốn làm để kéo cổ phiếu này lên là họ phải kéo một cái cổ phiếu khác chất lượng thấp hơn chất lượng thấp hơn uy tín thấp hơn nhưng nó lại tăng mạnh hơn và đây chính là chính là đấu giá bất động sản giống như chúng ta đang biết ở phần trước đây và anh chị em biết điều này có thể comment số 6 đúng không ạ tức là trong đấu giá bất động sản á, thì họ muốn bán bất động sản thì họ phải đấu giá với giá cao lên sau đó họ bỏ cọc chúng ta nhớ không ạ họ bán đấu giá cao lên sau đó họ bỏ cọc và họ bán được toàn bộ bất động sản quanh cái vùng đấu giá đó thì đây cũng là tương tự như vậy họ kéo một cổ phiếu cao ngất trời và đó là lý do chúng ta gọi là cổ phiếu dẫn đầu đây là một cái công thức mà gì ạ tất cả xu hướng chu kỳ họ đều làm như vậy và những cái điều này chúng ta đều biết rồi cái này không phải là đến bây giờ Dũng mới nhắc Dũng bao nhiêu bạn đã nhớ rằng là cổ phiếu lên đỉnh và nó sẽ rơi đúng đáy luôn ạ à bao nhiêu em đã nhớ là cái việc mà cổ phiếu lên đỉnh sau đó nó sẽ rơi đúng đáy này đấy ạ nếu anh chị em biết thì comment số 6 ạ nhớ là biết thì comment số 6 ạ lên đỉnh cái này nói lâu rồi ạ nó liên tục nó sẽ lên đúng đáy nếu biết comment số 6 à anh chị em biết thì comment số 6 vậy khi mà nó lên đỉnh thì lúc này thông tin báo chí livestream rút kín rút hở họ sẽ bảo cổ phiếu này tiếp tục lên bốn năm trăm lên đến một triệu cổ phiếu và nhà đầu tư chúng ta thì giai đoạn đầu mua là thắng mua là thắng nên bắt đầu hô hào hô hào vậy có bao nhiêu anh chị em là nạn nhân đây là nạn nhân rất là lớn ở phía trên này và đây chính là những cái nạn nhân từ phía trên này khối lượng lớn là toàn nạn nhân rồi và bắt đầu là tiếp tục quay về đây và câu chuyện ở đây là cổ phiếu sẽ tiếp tục quay về đây và bắt đầu chúng ta sẽ lại chuyển sang đầu tư dài hạn đúng không câu chuyện này là câu chuyện dài dài ạ nếu cổ phiếu này dẫn đầu tăng tốc thì cái cổ phiếu này là cổ phiếu tốt hơn ngon hơn nó gì ạ à? nó phải tăng như vậy rồi nên họ sẽ bảo là cổ phiếu này tiếp tục phải lên đến 500 600 chứ không phải là lên đến 120 và sau đó họ sẽ bắt đầu bán họ bán hàng ngày họ bán hàng giờ và sau khi họ bán được nhiều họ cũng bảo chúng ta đừng bán ra bởi vì cổ phiếu sẽ gì ạ à? quay trở lại Ờ, và lên đến 500 nhưng thực tế không phải là như vậy thực tế là cổ phiếu sẽ quay trở lại cái máng ban đầu và đó chính là lý do phần lớn chúng ta bị thua lỗ phần lớn những anh hùng phần lớn những tay lái lụa trước đây gì ạ à? họ đã gì ạ à? lùa những con gà những người mới tham gia vào thị trường không biết và đấy chính là lý do rất nhiều nhà đầu tư đã trở thành những nạn nhân và khi mà Dũng chia sẻ cái điều này một số anh chị em không tin và anh chị em cứ bảo là phải mua theo định giá cổ phiếu tốt phải mua nắm giữ 5 năm 6 năm nhưng hỏi sau 6 năm không biết là cổ phiếu chúng ta nó đang ở đâu đó là lý do các bạn cần phải hiểu là mọi thứ nó tuân theo chu kỳ vậy chúng ta giữ cổ phiếu chúng ta đầu tư dài hạn vậy cổ phiếu chúng ta đang ở đâu có một bạn đầu tư 500 triệu sau khi cổ phiếu này đạt đỉnh là một đường một tỷ rưỡi và đến bây giờ thì bạn bảo bạn đang bị lỗ gì ạ à? lỗ bây giờ có 200 triệu ạ à. từ 500 triệu lên một tỷ rưỡi bây giờ tài sản chỉ còn 250 triệu và điều gì diễn ra nếu tài sản nó về đến 30 vậy lãi 150 triệu à một tỷ rưỡi ạ à, xin lỗi một tỷ rưỡi từ 500 triệu lên một tỷ rưỡi tức là lãi con số khổng không ạ lãi một tỷ và đến bây giờ lại lỗ 250 triệu vậy câu chuyện này có đúng giống như cái câu chuyện mà Dũng chia sẻ đó là một bạn lãi 400% ở HSC sau đó lỗ 30% vậy câu chuyện đó câu chuyện mà Dũng kể lại bây giờ nó đúng chưa lãi 400 triệu bây giờ lại gì ạ lỗ ngược lại là 400% ạ cái bạn bạn à, bạn này bạn rất nổi tiếng trên mạng xã hội Dũng không muốn để đích tên năm 2017 18 sau đó thì gì ạ mất sạch và các bạn có nhớ câu chuyện này Dũng kể là bạn nó bị lỗ 30 phần trăm mà bạn ấy quản lý rất nhiều khách hàng quản lý rất nhiều khách hàng vậy khách hàng lãi đến 400 phần trăm rồi không cho họ chốt không cho họ giữ mang về cho vợ nhưng khách hàng lại tiếp tục làm gì ạ lại giữ và tiếp tục mua và cuối cùng bị lỗ ngược lại và sau đó thì bạn ấy rời khỏi HSC và không biết bây giờ đi đâu câu chuyện này không biết là các bạn có thấy có ai giống như vậy không Dũng tin chắc là ở giai đoạn này cũng như vậy vậy điều gì diễn ra cần phải giữ tiền vào lúc này <clears throat> giữ tiền vào lúc này bởi lý do lý do các bạn biết là thị trường các bạn nhớ bây giờ Dũng để một cái cổ phiếu nào các bạn để ý này cổ phiếu nào mà Dũng bảo lên bao nhiêu thì về bấy nhiêu ạ đây câu chuyện các bạn rất nhiều SI chính xác đúng không đấy SI Vậy cổ phiếu này đã về đáy chưa? Nào. Đấy các bạn biết rằng cổ phiếu này đã về đáy chưa? Tức phải lên bao nhiêu thì trở về bấy nhiêu ạ. Đúng không? Thế thì bây giờ cổ phiếu này đang ở đây thì trường tạo đáy chưa? Nào, anh chị em học thấy nó thông minh không ạ? Học nó đơn giản không ạ? Vậy cổ phiếu này thị trường tạo đáy, cổ phiếu tạo đáy chưa? Cổ phiếu tạo đáy chưa? Thị trường tạo đáy chưa? chúng chưa cần biết là phân tích kiểu gì chưa cần biết phân tích kỹ thuật kiểu gì chưa cần biết rằng là sử dụng chiến lược gì nhưng bây giờ chỉ cần là quan sát cổ phiếu SSI thì đã biết cổ phiếu tạo đáy chưa thế thôi đơn giản không ạ anh chị em thấy đơn giản không ạ thế thì bây giờ nếu chúng ta đang giữ lỗ thì chúng ta có lấy lại được không ạ tại vì không phải cổ phiếu nó tăng ở giai đoạn này thì chu kỳ khác nó lại tăng Vậy nếu bây giờ nó về 20 Dũng mua mà nó quay trở lại về giá 30 thì mình lãi được bao nhiêu phần trăm nhỉ? Nếu bây cổ phiếu mà nó về 20 giả sử đấy ạ. Thực tế là có mua cổ phiếu này không mình chưa biết, có thể không. Tại vì có thể nó về đến 10. Vậy nếu mà mua từ 20 mà mọi người đang nắm giữ ở đây thì nó quay trở lại về đến gì ạ? À? Hai 30 rồi ạ. Là mình đã có một khoản khá khá rồi đúng không? Lãi đến 30 50% rồi nhưng bây giờ chúng ta nếu bây giờ chúng ta gì ạ nếu mà quay trở lại cái giá mà chúng ta đang mua ở đây là 40 đến 46 để chúng ta lãi được bao nhiêu phần trăm vậy trung bình giá xuống và một số bạn bảo là vậy mua cổ phiếu tốt ở lúc này và đầu tư dài hạn 5 năm vậy SSI nó có phải cổ phiếu tốt không vậy mua đi và đầu tư 5 năm vậy chúng ta nhìn vạt vài cổ phiếu tốt đi mua đi và đầu tư 5 năm và điều gì đang diễn ra nên chúng ta thấy là chúng ta đang bị bị bị làm gì ạ à? bị ai đó chia sẻ cho chúng ta và chúng ta tức là chúng ta có một cái tư duy tư duy nó đang bị sai lệch bởi vì tư duy và niềm tin nó luôn đúng với Dũng thì là một năm đạt được ít nhất 50 phần trăm lại trở lên ít nhất 50 phần trăm trở lên khi mà năm 2000 2019 Dũng chia sẻ cái điều này thì về phần lớn người ta bị thua lỗ thì mọi người bảo không đúng vì đa phần người thua lỗ mà ông chứng minh là ông lãi 50 phần trăm không đúng nhưng rõ ràng gì ạ à? năm 20 21 mọi thứ đều rất tuyệt vời và đến bây giờ thì điều diễn ra đa phần chúng ta nếu không tuân theo những kỷ luật thì phần phần lớn là thua lỗ nhưng hôm trước anh chị em có nhớ là Dũng có chia sẻ trong đội nhóm của mình đã có những người đạt 100% lợi nhuận và họ đã thoát ra từ đỉnh vậy điều gì đang diễn ra điều gì đang diễn ra nên ở đây chúng ta sẽ là nếu cổ phiếu đang vào trend giảm nó chuyển sang giai đoạn 4 của một chu kỳ bao nhiêu bạn biết rằng giai đoạn 4 của chu kỳ giai đoạn này là giai đoạn suy thoái và đây là cổ phiếu quan trọng nhất vậy nếu mà chúng ta biết cái cổ phiếu này rồi như thế này rồi thì mua cổ phiếu hay giữ cổ phiếu nó còn quan trọng không ạ nếu chúng ta biết rằng cái nhóm cổ phiếu này đang ở giai đoạn này rồi thì chúng ta có mua hay giữ cổ phiếu còn quan trọng hay không ạ thực tế thì khi mà chúng ta biết xu hướng giảm chu kỳ giảm như này thì cái việc điều đầu tiên không phải là mua cái gì mà việc đầu tiên là đứng ngoài bao lâu đúng không ạ và chúng ta nâng cấp học hỏi của mình như thế nào thế thôi chứ còn bây giờ hỏi là mua cổ phiếu nào bán cổ phiếu nào và chúng ta cũng thấy rằng là trên thị trường chúng ta vẫn đang thấy là giá cổ phiếu đang rẻ và hãy mua vào lúc này đúng không ạ hôm nay Dũng đọc được một tờ báo đây ạ à, tờ báo các bạn thấy rằng là đây tờ báo là họ đang nói rằng là thị trường đang rất là rẻ và hãy mua cổ phiếu vào lúc này Dũng không muốn nói ra các công ty chứng khoán nào đó nhưng rõ ràng là gì ạ họ đã cách đây khoảng một tuần à, hai hai ba tuần gì đó cũng đã đã có rất nhiều các công ty chứng khoán bảo rằng cổ phiếu rất rẻ mua vào vậy họ lại tiếp tục bảo rẻ mua vào nhưng hỏi họ có mua hay không hỏi họ danh mục của họ như nào hỏi họ tự doanh của họ như nào họ đang bị thua lỗ vậy nếu họ đang bị thua lỗ doanh của họ, họ đang bị lỗ họ mua vào vậy mua vào sau 3 năm sau 5 năm liệu cổ phiếu có lên được hay không thế thì ở đây chúng ta quay trở lại câu câu chuyện đó là vn index quay trở lại vn index hay vn 30 điện đây chỉ số vn 30 cái buổi hôm trước Dũng nghe một số các chuyên gia có nói là bùng nổ theo đà và đây cũng là gọi phiên bùng nổ theo đà vậy bùng nổ theo đà này Dũng đã phân tích rồi có đúng không ạ một chu kỳ giảm đầu tiên một nhịp đầu tiên hồi khối lượng thấp thì đây là quá trình hồi lên để bán hồi lên để bán chứ không phải hồi lên để bùng nổ theo đà nên chúng ta tư duy chúng ta có vấn đề ở đoạn này đó là cứ thấy khối lượng lớn giá tăng mạnh sau phiên hôm trước và đây chúng ta nghĩ gọi là đáy và gọi là bùng nổ theo đà thì cái điều này nó không đúng các bạn nhé vậy sau khi nó điều chỉnh thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu có thể tiếp tục giảm có thể nó tiếp tục giảm hoặc là tiếp tục đi ngang đâu đây đó nhưng thông thường tiếp tục giảm tiếp tục đi ngang đâu đó thì đa phần nó sẽ có những nhịp giảm tiếp theo và nhịp này chúng ta cũng chưa biết được chưa biết được khi nào kết thúc và chúng ta cần phải có thời gian có gì ạ à, tiếp tục quan sát xem cách nhóm các ngành nó tiếp tục ở đâu nó tiếp tục gì ạ à, bán tháo hay không bán tháo tiếp tục test cung hay không test cung thì chúng ta mới biết là đỉnh hay là đáy vậy khi nó đang ở vùng này không biết được mà lại đang khuyên chúng ta mua ở đây thì điều gì diễn ra vậy chúng ta ở vùng này chúng ta không biết nó là đáy về cơ bản nó là tiếp tục đi xuống mà lại đang khuyên chúng ta đang ở đây thì điều gì diễn ra rõ ràng là gì ạ phân tích cơ bản nó chỉ chiếm 25 phần trăm thành công phân tích kinh tế kỹ thuật chiếm 25 thành trận phần trăm thành công vậy 50 phần trăm nó đến từ đâu 50 phần trăm nó đến từ cái phản ứng của cổ phiếu lên thị trường tức là thị trường đang giảm mạnh những cổ phiếu nào khỏe hơn là những cổ phiếu giữ được nhịp chẳng hạn chúng ta thấy có một cái cổ phiếu như này đó là cổ phiếu giữ được nhịp nhưng không phải là lúc này chúng ta mua vào đó là cổ phiếu gì ạ đó là cổ phiếu ri giữ được nhịp thôi ạ còn có thể giữ được nữa hay không thì chúng ta chưa biết nhưng rõ ràng thị trường giảm và cổ phiếu này đang giữ được nhịp và chúng ta tiếp tục có thể theo dõi kịch bản cổ phiếu này như sau nó sẽ có những đợt điều chỉnh như này <clears throat> sau đó thì gì ạ họ tiếp tục kéo lên và có thể nó sẽ tiếp tục tạo ra những biên nhỏ như này nếu thị trường giảm và nếu trong trường hợp thị trường tạo đáy mà cổ phiếu giữ được cái nhịp như này thì đây chúng ta gọi là là gì ạ nếu thị trường giảm mà nó vẫn giữ được nhịp như này thì đây nó sẽ trở thành siêu cổ phiếu còn nếu mà trong trường hợp mà nó không giữ được nhịp này nó kéo lên nó kéo giảm sâu như này thì đây nó lại tiếp tục giảm sâu nên chúng ta không thể biết rằng là đây là phân phối thực sự hay là cổ phiếu đã kết thúc được chưa nên dự đoán cổ phiếu trong đoạn này là nó là cổ phiếu mạnh thì rất là khó để biết được là thực sự nó mạnh hay không nên ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản là thời điểm nào cổ phiếu đạt được kỳ vọng cổ phiếu tích lũy đủ thì chúng ta mới biết rằng là nó có tốt hay không còn bây cứ nghe cứ theo dõi mà bảo là cổ phiếu tốt thì đây chính là nguyên nhân đầu tư thất bại của rất nhiều anh chị em chúng ta lại quay trở lại câu chuyện này cơ bản bạn có giỏi cơ bản bao nhiêu các nhà kiểm toán có giỏi đến bao nhiêu các nhà phân tích cơ bản có giỏi bao nhiêu thì họ chỉ đúng 25% này còn 75% thất bại các nhà đầu tư chứng khoán phân tích kỹ thuật có giỏi đến bao nhiêu thì họ chỉ đúng 25% này và họ vẫn có thể thất bại đến 75% và nếu kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật hay chúng ta gọi đầu tư tăng trưởng giống ông O'Neill và Mac Mini thì ông đúng bao nhiêu phần trăm ạ? Ông đúng 50 phần trăm đúng không ạ? Và ông Mac Mini và ông chỉ cần đúng 50 phần trăm thôi thì ông đã trở thành gì ạ? Ông chỉ cần đúng 50 phần trăm thôi thì ông đã kiếm được bội tiền rồi. Ông đã trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán rồi. Bởi vì nguyên tắc của ông là gì ạ? Đúng 50 phần trăm mà trở thành thiên tài chứng khoán thì phải có một nguyên tắc gì ạ? Phải có nguyên tắc gì ạ? đúng 50% mà lại thành công thì nguyên tắc chúng ta gọi là quan trọng nhất đó là quản trị rủi ro ông quản trị rủi ro rất là kỹ nên lãi thì ông lãi rất là nhiều và lỗ thì ông lỗ rất là ít nên dù là 10 cổ phiếu ông đúng năm đúng không ông đúng năm nhưng ông lãi gì ạ à? lãi năm là ông đã thành công rồi vậy chúng ta 10 cổ phiếu trong xu hướng đi lên chúng ta đúng gì ạ đúng đến 8 đúng không 10 cổ phiếu trong xuống đi lên chúng ta đúng đến 8 nhưng rõ ràng là chúng ta sai một nhịp thôi ạ à. không cắt lót thế là chúng ta chỉ hai cổ phiếu lỗ thì chúng ta đang lãi lỗ ạ à. 10 cổ phiếu nhá chúng ta tưởng là trong xuống đi lên thì 10 cổ phiếu đúng đúng bao nhiêu ạ à? đúng đến 8 lên mà nhưng trong xuống đi xuống còn hai cổ phiếu không cắt lại tiếp tục trung bình ra xuống nên hai cổ phiếu lỗ thôi chúng ta đã bị âm rồi đúng không nên ở đây nguyên tắc mà để ly Mac Mini ông thành công của O'Neil thành công đó là cắt lót nhanh bảo toàn vốn nhanh vậy để chúng ta có khoảng 70 phần trăm 75 phần trăm hoặc là 100 phần trăm thành công thì sao đó là gì ạ là gì ạ 25 phần trăm đó là phản ứng của cổ phiếu với thị trường tư cơ bản nó tốt kỹ thuật nó tốt nhưng nếu thị trường chung giảm mạnh thị trường chung nó đau loát mạnh thì chúng ta phải xem là cái cổ phiếu đó <clears throat> nó tác động lên nào như thị trường nó mạnh hay yếu nó giữ được nhịp hay không nhịp nó gì ạ nó biến động ra sao và nếu nó tác động những cái biến động thông tin cổ phiếu những thông tin xấu mà cổ phiếu vẫn giữ được những cái thông tin gì ạ à, tiêu cực mà cổ phiếu giữ được thì cái yếu tố này là cái yếu tố của gì ạ à? một cổ phiếu mà có yếu tố này gọi là gì ạ à? một cổ cổ phiếu mà có yếu tố là thông tin tiêu cực cổ phiếu giữ lại thị trường giảm cổ phiếu gì ạ giảm ít hơn còn không giảm thì đấy là gì ạ đấy là đặc trưng của quan trọng anh chị em có nhớ không là của gì ạ đặc trưng quan trọng của gì ạ quan trọng của siêu cổ phiếu anh chị em biết điều nào không ạ nếu biết anh chị em có thể theo dõi những tác phẩm của Guillaume Mac Mini và cái cuối cùng đó lên là trải nghiệm đó đến là những cái cảm xúc của chúng ta tác động lên vậy cái cuối cùng nói gì ạ những cái cảm xúc chúng ta tác động lên nên những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường những cổ phiếu mà có cơ bản tốt những cổ phiếu phân tích kỹ thuật tuyệt vời thì nó gì ạ nó vẫn chưa đủ và chúng ta cần phải gì ạ có thêm nhiều các hàm các gì ạ dữ kiện nữa thì nó giúp cho chúng ta cổ phiếu thành công hơn và đó là lý do chúng ta hiểu đơn giản là vậy thị trường đang đi, đi xuống như này một cổ phiếu khỏe hơn thị trường là cứ cổ phiếu này chúng ta cho là tầm lắm vậy cổ phiếu đang yếu hơn thị trường như Techcombank hay là cổ phiếu đang yếu hơn thị trường như vậy ạ L14 những cổ phiếu như là DG vậy những cổ phiếu đang yếu hơn thị trường thì chúng ta nên cho vào tầm ngắm hay không ạ à? thì đây nó đã vi phạm nguyên tắc cơ bản đó là kỹ thuật đang đi xuống về cơ bản thì Dũng không biết là các bạn nghĩ cổ phiếu như này như nào nhưng theo Dũng thì nó đang có một số các vướng mắc như sau một là gì ạ những dự án bất động sản này rất là lớn nếu bây giờ nó huy động trái phiếu không biết là có huy động có đúng hay không nhưng giả sử vậy nếu huy động trái phiếu sai hoặc là không đúng thì điều gì diễn ra đấy cái điều đầu tiên có thể là gì ạ sẽ bị ảnh hưởng bởi vì nhà nước sẽ yêu cầu rồi yêu cầu phải làm gì ạ yêu cầu phải trả lại vốn cho nhà đầu tư và khi trả lại vốn cho nhà đầu tư thì điều diễn ra cái điều đầu tiên là điều sẽ ảnh hưởng đến thứ nhất là gì ạ họ sẽ phải bán những bất động sản mà bán bất động sản đến lúc này mà thực tế là lúc này bán bất động sản để thanh khoản đặc biệt là bán bất động sản đầu cơ cho vay rất là cái khả năng trong thời gian tới là thanh khoản rất là thấp bởi vì nhà nước không cho vay nữa tiền đầu cơ là tiền chủ yếu là vay từ nước ngoài từ vay từ ngân hàng đóng 50 phần trăm hay đóng 30 phần trăm nhưng bây giờ dòng tiền đấy không còn nữa nên các bong bóng tạo ra như năm trước nữa không có đâu ạ và tiền tới đây nó sẽ tập trung vào gì ạ phần sản xuất và bây giờ lãi suất ngân hàng thì đang bắt đầu có xu hướng tăng vậy nó đã tác động bởi cái lãi suất ngân hàng thứ ba nợ xấu ngân hàng vừa rồi cũng gia tăng rất mạnh nên khả năng để cho vay nữa là thấp và thứ tư nữa là gì ạ nó liên quan đến cổ phiếu này nó hết chu kỳ tức là các big boy vừa rồi chúng ta thấy là cổ phiếu này gì ạ Kim Lam là cái big boy cổ phiếu này họ bán ra hết cổ phiếu rồi thế mà họ vẫn Kim Lam là một trong những big boy cổ phiếu này tập đoàn Kim Lam ấy mà họ bán hết ra rồi mà bây giờ một ai đó vẫn khuyến nghị chúng ta giữ cổ phiếu này để đầu tư đầu tư nó lên 400 400 điểm cái big boy những người mà gì ạ à, mà nằm trong hội đồng quản trị mà họ đã bán hết ra rồi họ bán ra số lượng quá nhỏ đâu ạ à? họ bán nhỏ không ạ à? anh chị em có có đọc cái báo cáo tài chính đọc cái cái cái thông tin của không ạ à? họ bán rất rất nhiều rồi trong khi đó một cái ông nào đó ông bảo là cổ phiếu này giữ đi đầu tư dài hạn đấy thế chúng ta thì ạ à, vì cái năng lực nhận thức của rất nhiều anh chị em không có nên chúng ta vẫn giữ và cuối cùng chúng ta phải trả giá rất đắt và hôm qua thì uh, Dũng lại có nghe một ông bạn đó là gì ạ bây cổ phiếu đang rẻ thì có nên mua đấy không bởi vì cái, cái, cái ông ờ, bạn của ông bạn đó thì đang giữ cổ phiếu này đang bị thua lỗ nặng nhưng vẫn giữ cổ phiếu này và đi khuyên người khác là mua cổ phiếu này và đó chính là câu chuyện thực tế trên thị trường tức chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu đang bị thua lỗ nhưng vì chúng ta không bán ra được thì chúng ta lại đi khuyên thằng khác mua vào và câu chuyện này là câu chuyện môn thuộc trong đầu tư một lần nữa thì uh, có lẽ là cái video này nó mang tính chất là khá nhạy cảm với phần lớn mọi người bởi vì thứ nhất là Dũng đưa ra những cái thông tin nó không phải là tích cực nếu nó góc độ nào đó không tích cực nhưng nếu chúng ta coi cái thông tin này là những bài học để chúng ta không vướng vào thì nó là tiêu, tiêu là tích cực hay là tiêu cực ạ những cái thông tin Dũng đưa này nó nó là tiêu cực phải nói như vậy bởi vì đầu tư phái sinh là chúng ta phải có kiến thức chúng ta cần phải đầu tư nhỏ trước chúng ta phải có gì ạ kinh nghiệm đúng không hay là chúng ta cần phải gì ạ tự mình đưa ra quyết định chứ không phải là đầu tư nghe ông khác hoặc là cái điều thứ hai là gì ạ trong cái cổ phiếu trong trung bình giá xuống như này thị trường bắt đầu đang đi xuống mà bảo chúng ta mua vào thì nó phải là tiêu cực đúng không ạ nhưng nếu chúng ta hiểu đây là yếu tố tích cực bởi vì Dũng đang hướng dẫn cho ta những bài học thì nó là bài học thôi ạ nên có thể sẽ xảy ra một cái tình trạng như này những anh chị em đang ở trong trạng thái tiêu cực thì nghe cái này là chúng ta sẽ rất phản cảm và chúng ta sẽ gì có những cái lời nói không tích cực tức là thường là những anh chị em đang bị thua lỗ hay đang là rất là đau xót thì nghe cái này là nó đang đi chống lại cái tư duy của ta chống lại suy nghĩ của ta nên dẫn đến là chúng ta rất là tiêu cực nhưng thực tế đây là những cái sẽ chia sẻ mang tính chất là hỗ trợ chúng ta nắm được gì ạ nắm được những cái bài học để chúng ta không bao giờ vướng vào nữa trong lần sau một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn à, theo dõi cái video này à, trước khi à, theo dõi tổng kết cái video này thì có một số các à, cái tổng kết như sau tại vì Dũng muốn là mỗi video này dù anh chị em có xem hết hay xem lại nửa thì chúng ta cũng phải có một cái tổng kết tổng kết thứ nhất là gì ạ đầu tư vệ sinh nó rất là khó cho phần đông mọi người nhưng nếu chúng ta có kiến thức chúng ta có trải nghiệm chúng ta đầu tư nhỏ thì đây cũng là một lĩnh vực có thể kiếm được rất nhiều tiền nên trong thời gian tới Dũng sẽ làm những video để hướng dẫn đào tạo cho anh chị em nắm được kiến thức căn bản và gì ạ hãy đầu tư nhỏ trước một hai hợp đồng thôi ạ để nó không bị ảnh hưởng tại vì thực tế là đầu tư vay sinh kiểu dĩnh lỗ về cơ bản là lỗ nhưng chúng ta coi cái việc lỗ đó là bài học hay là coi việc lỗ đó là lỗ hay là thất bại thì đấy là do cái tư duy chúng ta cái điều thứ hai đó là gì ạ trong xuống giảm thì chúng ta hãy theo dõi cổ phiếu SSI là cổ phiếu là cổ phiếu mà nó gì ạ à? nó là bức tranh toàn cảnh thị trường vậy nhóm đấy nó đang trong xuống giảm đang trong xuống giảm xuống giảm mà chúng ta lại cứ mua bất đáy thì đấy là chúng ta đang đầu tư ngược trong xuống giảm thì gì ạ à? hồi là khối lượng thấp giảm thì khối lượng tăng và khi mà nó đang xuống giảm thì chúng ta cứ bắt đáy nó lại giảm tiếp bắt đáy rồi giảm tiếp nên bây giờ hỏi để phân tích cổ phiếu nào thì Dũng không có cổ phiếu để phân tích cho quý vị và bạn và Dũng chỉ cho các bạn biết rằng là để đầu tư thì hãy gì ạ à? đầu tư theo xu hướng đầu tư theo chu kỳ và chu kỳ thì đang là chu, chu kỳ giảm xu hướng đang xu hướng giảm thì mua cổ phiếu gì ạ về cơ bản tốt hay xấu thì lúc này đều là lỗ hết nên khả năng thành công rất là thấp điều thứ ba điều cuối cùng tôi muốn gửi đến anh chị em là gì ạ hãy theo dõi tất cả những video của Dũng trong thời gian tới bởi vì tất cả video này nó mang tính giáo dục dạy chúng ta những kiến thức cơ bản kiến thức nền tảng thậm chí là có những chuyên, chuyên sâu để chúng ta có thể đầu tư thị trường và trong đầu tư thì chúng ta cần phải có bốn cái gì ạ bốn cái cái cái cái cái, à, cái tố chất là chúng ta phân tích về cơ bản thì chúng ta cũng cần phải biết rằng là nếu chúng ta giỏi về cơ bản rồi thì chúng ta cũng cần phải nắm về kỹ thuật chúng ta nắm được kỹ thuật rồi thì chúng ta cũng phải nắm rõ là phản ứng của cổ phiếu trong cái thị trường giảm và sau khi phản ứng của thị trường trong quá trình giảm rồi thì phần cuối cùng đó là chúng ta có những trải nghiệm của chúng ta trong đầu tư và đấy là bốn cái nguyên tắc giúp chúng ta thành công thực tế trong xuống đi ta lên đó thì thực tế là mua cái dịnh thành công mua cái dịnh thành công nhưng nếu mà chúng ta biết rõ là cổ phiếu dẫn dắt thị trường chúng ta mua thì thành công hơn nhiều nữa trong xu hướng giảm thì mua cái dịnh thất bại mua bất cứ cổ phiếu nào thất bại nên không đúng đúng sai tại vì đầu tư ngược xu hướng là đa phần là có thể bị thua lỗ rất nặng ok đấy là những tổng kết mà dũng muốn gửi đến anh chị em chúc anh chị em có ngày nghỉ cuối tuần bình an hạnh phúc hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin cảm ơn